em Ôn Minh Anh em Nguyễn Tân Phát anh em Tuấn Nguyễn Rất là cảm ơn các anh em đã đăng ký gói hội viên ở trên kênh Chào mừng anh em đến với cả thế giới hội viên Như hôm qua cho anh em mình chọn là hôm nay chơi Thánh Phòng Tôm đúng không anh em? Đấm phát chết luôn đúng không? Ủa hai con lai blade lai vừa mới hôm qua ra clip cái bắt game xong Có lên chơi không nhở anh em nhở Thôi đam mê gì nhiều anh em Một clip là được rồi Chả nhẽ lại hai ngày lại hai clip giống nhau Hôm nay lại uh, 6 bit kết hợp với live bullet live tiếp Thì nó lại không hay Mà nói thật với anh em là sáng nay vào trong lanh ấy Anh em nếu mà anh em chơi thì anh em hiểu ra ngay ra vấn đề luôn Nhiều người chơi cái bộ này lắm anh em ạ à. Nhiều người chơi bắc lắm rồi Phải nói là anh em biết trước thời cơ đấy Vào trong game một cái là Úi rồi ôi Sáng nay sáng nay coi như là tôi chơi ba trận thì cả ba trận đều gặp cái con live Bloodline nó kẹp với cả bộ beat anh em ạ. Dã man thật sự. Anh em cũng biết tận dụng thời cơ đấy. Biết chớp thời cơ. Coi như là thời điểm để có thể tăng rank nhanh đúng không? <laughs> anh em có vẻ khá là là là là, là nhanh nhạy chứ. hôm qua tôi có nói là cái bắc đấy nhưng mà có một vài anh em vẫn chưa hiểu cái bắc đấy nó là như nào. Có anh em vẫn nói là vì là cái bộ beat nó là có cái stack dam là từ cái bộ bit Thực ra thì anh em Bởi vì anh em chơi ít nên anh em không hiểu được cái vấn đề ở đâu Chỉ có các anh em mà là chơi nhiều mà hiểu ra được cái vấn đề của cái bộ bit ấy Với cả cái con live blade ấy anh có anh em anh em chơi thử rồi anh em sẽ biết là nó khác với cả cái bản trước update trước update ấy là cái ờ, đạn lẩy của nó ấy nó sẽ không có khả năng là ờ, tăng stack anh em ạ còn sau update thì cái đạn lẩy nó tăng stack lên nó có khả năng tăng tách cho cái bộ bit chính vì thế là tôi mới bảo là nó là lỗi game đấy anh em nó là bug game đấy đấy tôi nghĩ là rồi sớm muộn gì rồi cũng sửa lại thôi anh em cứ tin ở tôi nhá trước đây là là là nó không có cái cái cái việc là cái đạn lẩy nó tăng tách đâu đấy và cái đạn lẩy đấy thì nó cũng sẽ không trói được ở trong cái bộ uh, ờ, Greater đấy nhưng mà tự nhiên lại ờ, sau update nó lại tăng tách lên chính vì thế tôi mới nói đấy là cái bug anh em ạ à, bug game Đấy còn anh em chỉ cần anh em vào game thôi Bây giờ các anh em vào tầm rank khoảng rank lúc 9 ấy Trở lên đến khoảng kinh 1 kinh 2 đi Đấy, anh em vào xem, anh em vào anh em biết ngay là rất nhiều người là chọn chơi cái bộ live blade live kẹp bit. Đấy anh em thấy nhiều người chơi là anh em biết ngay nó hiệu quả. Nó khỏe anh em ạ. Nó khỏe hơn bình thường. Đấy nên là bây giờ nó tự nhiên nó khỏe thì người ta chọn thì ta chơi thôi. Đấy nhưng mà chắc là cũng là xem clip của tôi xong mới biết để mà chơi đấy. Chứ còn không xem thì cũng chả biết đâu Nhưng mà một khi mà đã vọc vào rồi thì là bị nghiện <laughs> Nghiện là coi như là không thể là mà có thể là, là, là rời ra được Đấy thế thì thôi Thì chịu Phải đành phải là coi như là đợi nhà phát hành Đến lúc nhà phát hành fix lại thì là sẽ ít người chơi đi nhá Đấy nhưng mà cái thời điểm này nó lại rất hay nhá Nó lại rất hay là để chúng ta có thể chấp thời cơ Đấy là nếu mà nhiều người chơi uh, ờ, Live Blade Live kẹp bít quá ấy thì tôi có một cái gợi ý cho anh em để anh em có thể tăng rank nó dễ hơn đấy là anh em chơi 9 warrior <laughs> nha anh em nhá đấy anh em có một cái chớp thời cơ luôn ngay và luôn anh em vào anh em chơi anh em cảm nhận nhá xem nó như nào rồi <clears throat> à mà vừa lấy hình như là hình như là là, là, là bỏ qua mất một con tuka thì phải <laughs> mà chém gió anh em ạ mà chém gió tôi nhớ là có một lần tôi nhìn thấy cái con tuka nào đấy rồi sau đó tôi định mua xong rồi tôi lại quên mất đùa thật đấy ở cái rau bao nhiêu ấy có một con tuka tôi nhớ ra rồi Trận này có chơi tất ca không nhỉ Thực ra tôi vừa mới soi đồ thì thấy đồ nó Cái dạng nó hơi bắn trưởng Nó hơi bắn trưởng Nó nó, nó không giống như là đang chơi Cái bộ mà đánh tay lắm Còn tất ca mà chơi theo kiểu là là phòng tôm, thánh phòng thì nó sẽ phải là cái đồ đánh tay rồi Chắc chắn rồi Thôi ờ, rồi cứ từ từ anh em Cứ bình tĩnh Đầu game thì nói chung là khá đen đấy Đầu game này khá đen đấy Bài ra hơi yếu Nó chả có cái Selezi nào ở đây cả Đen nhỉ Ủa Hay đánh Saman nhỉ Có đánh Saman không Ra hai con Saman Lava Saman này Có lên đánh Saman không nhỉ Thực ra tôi cũng không muốn đánh Saman bởi vì là đang cầm cái bộ pack mà nó không chơi cái bộ Saman nó mắc binh được. Anh em ạ, đang cầm cái bộ bách ngọc ngọc thụ lâm phong. Đấy, chính vì thế là nếu mà bây giờ mà đang cầm cái cái cái bách tam pháp sát long cơ thì thì chơi cái bộ Saman rất là ok. Thôi, từ từ đã anh em ạ. Nói chung là cái con Lava Saman thì nó tìm lúc nào cũng được Chủ yếu nó phải ra một cái con dạng như kiểu Thunder Spirit ấy anh em Thunder Spirit bây giờ mà lên 2 sao Ờ à, Thì bảo là chơi uh, ờ, Savanmate được không? Được Tôi tôi vẫn đang tích cờ phía dưới này chứ chứ Anh em thấy tôi đang tích cờ không? Đấy Tôi cũng đang tích cờ này Ui một con nữa thôi Ui giới Giết một con nữa thì có làm sao Ủ Bài ra vãi đái thật Thực ra là vẫn đang hướng đến cái cái cái con gọi là thánh phòng tôm tất ca đấy Anh em ạ, nhưng mà nó lại đéo có Hay thôi anh em ạ Chuyện này chơi mết nhá Chuyện này chơi mết đi Bây giờ đã đến cái giai đoạn là phải tích tiền rồi anh em ạ Yếu rồi, bài yếu rồi Chưa có 3 mét Đấy, bài chưa có 3 mét Sói chưa ra, tức ca chưa ra Bộ warrior thì coi như là phế luôn Thôi Tôi chốt Nhìn cái đồ nữa Anh em ạ Tôi chốt là bởi vì là Trong cái đống đồ thì tôi cũng không nghĩ là có cái cơ hội mà mà chơi được cái con Tức ca để mà làm cái content phòng tôm đâu Ngày mai nhá anh em nhá Clip ngày mai sẽ làm thành phòng Hôm nay chắc là chơi từ từ đợi tí một chút nữa để xem như nào Đây này 3 mét này Đấy Đùa chứ cái con tút cam nó dỗi tôi ấy Thề Tôi nhớ là ở cái những cái rau đầu ấy Là tôi nhớ là có cái rau nó ra rồi đấy Nhưng mà tôi bỏ qua tôi không mua Thế là bây giờ là nó dỗi Nó không ra nữa anh em ạ Đùa thật <laughs> Dã man Thôi rồi Bài này có rất có thể là tôi sẽ chơi mết Đồ cho khá nhiều ma lăng anh em ạ Nhưng mà bây giờ cái thời điểm hiện tại thì chắc là vẫn phải giữ máu cầm chừng cái này thôi Chứ còn cũng chưa thể mà đánh chuỗi thắng ở đâu Khó lắm Giết một con đi Ui rồi ôi Đấm một hit nữa có phải là giảm được hai máu không Chán thật Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi Đây rồi anh em ơi Mà nó ra con tút ca như trêu luôn anh em ạ <laughs> ra cái thời điểm này thì chịu rồi ra này thì làm sao mà mua được khổ ra cái thời điểm mà người ta đã form được cái bộ mết rồi thôi anh em chịu rồi hứa với anh em là trong cái clip ngày mai nha anh em nhé. Thực ra thì ở trong cái dịp cuối tuần thì anh em cũng biết là clip đặc biệt thì để vào thứ bảy hay chủ nhật thì đều được nha anh em nhé. Đấy. Lịch ngày mai thì rất có thể là sẽ có hai clip một clip vào buổi sáng thì ờ, tôi sẽ giới thiệu một cái pack mới Một cái pack mới khá là khỏe Và trong cái tuần sau thì tôi sẽ chơi khá là nhiều đội hình nó liên quan đến cái pack đấy Cái pack đấy nó liên quan đến một cái đội hình mà trước đây tôi đã chơi ở trong cái tuần này rồi Anh em có nhớ cái trận đấu mà Glacier kẹp với cả con ờ, Dom Dominator không? Đấy Dominator God kết hợp với cả 6 Glacier ấy Thì tôi dùng cái pack đấy để chơi đấy Thế nên là sáng mai tôi sẽ phát hành cái pack thứ ba cho anh em hội viên Đấy và buổi chiều mai thì sẽ là phát hành cái clip là con tức ca nha anh em nhá Dồn đồ cho thánh phồng tôm là buổi chiều mai Ok Cái pack thì anh em không phải hội viên thì anh em cứ yên tâm là cái pack thứ ba là cái pack lẻ thì à, anh em không phải hội viên ấy sẽ vẫn được xem Tuy nhiên là sẽ xem sau một tuần nha anh em nhá Cái pack đấy tôi sẽ phát hành sau một tuần so với các anh em hội viên và buổi sáng thì vẫn có những cái anh em may mắn Không phải anh em hội viên thì vẫn có thể được xem Nếu mà anh em tương tác tốt Thực ra ấy, nếu mà anh em chọn đội hình ấy Anh em có một cái bách bài ngon ấy Thì anh em sẽ rất là dễ chơi Rất là dễ để form được đội hình trong game Cũng như là rất là dễ để có thể chuyển bài counter Bởi vì trong cái bách của tôi ấy, thì nó có một cái sự sắp xếp nó rất là khoa học Đấy, nó liên hệ với nhau ở giữa những cái slot Nó liên hệ với nhau chặt chẽ Đấy, nó liên kết với nhau theo từng giai đoạn một Thì nó rất dễ để chơi Tuy nhiên tôi phải nói thật là đối với cả một cái người chơi cơ bản ấy Thì anh em không cần phải biết quá nhiều pack để làm gì cả anh em ạ Đối với cả các anh em cơ bản thì tôi nghĩ là cái pack tam pháp sát long ấy Anh em chỉ cần là xếp cái bài tam pháp sát long ở trong cái đội hình của anh em là nó đã quá đủ để chơi rồi Nó đã quá đủ để có thể chơi rồi nha anh em nhá Còn đối với tôi là một cái người làm nội dung là một content creator thì rõ ràng là cái việc là tôi cần phải có rất nhiều pack để phù hợp cho cái nội dung mà tôi làm content. Đấy, chính vì thế nên là tôi cần phải có khá là nhiều pack để tôi có thể chơi được. Ui. Ui ui. Đây có phải là là là là, là bit kẹp live blade line không đây? Tại sao lại giữa một hàng bit lại có một cái con live blade line đấy kia? Ôi rồi ôi Đây này anh em này Ôi giời ơi Kép hai tia rồi đây này Anh em thấy chưa Trời Dã man thật sự Clip vừa mới ra hôm qua rồi anh em nhá Mà đi đâu cũng gặp Đi đâu cũng thấy thôi Trời Anh em thấy cái độ phổ biến ở kênh tôi không Bây giờ nói thật với anh em là kênh tôi nó thành hệ cái meta ở trong cái game này rồi Tôi chơi cái gì là y như rằng ngày mai nó nó, nó thành meta luôn Dã man thật sự luôn anh em ạ Nhưng mà thôi kệ nó đi <laughs> Quay trở lại cái câu chuyện là anh em Cái việc là anh em cần phải biết bao nhiêu bách là đủ Một bách thôi anh em Nhá Đấy Còn đối với cả các anh em khác Đấy ngoài ra thì Dành cho các anh em gọi là yêu mến mà muốn tìm hiểu sâu hơn về những cái gì mà tôi chơi Những cái gì mà tôi uh, làm video clip Thì anh em mới cần thiết là anh em phải tìm hiểu về những cái pack khác thôi Tất nhiên là mỗi pack thì nó có cái điểm mạnh, điểm yếu riêng Lấy ví dụ như cái pack tam pháp sát long ấy Thì chơi gót đỏ God Kepler ấy hoặc là chơi uh, chơi bộ uh, bộ bộ liên quan đến Witcher hay các cái bộ vật lý thì nó hơi đuối một chút. Đấy, cũng phải nói là nó có điểm yếu ở trong cái pack đấy. Nhưng mà cái pack Tam Pháp Sát Long ấy chơi chơi chơi phép ấy hay là chơi God nó rất là ok. Đấy, hay là chơi Goblin uh, đang là meta này thì nó rất là ok. Nhưng mà nói tóm lại ấy, là một pack thì nó sẽ không thể nào mà nó chơi được tốt tất cả các bộ. Đấy, nó sẽ chơi uh, tốt một vài bộ và một vài bộ nó sẽ chơi nó là vừa vừa và một vài bộ khác thì nó sẽ không chơi được. Đấy. Nó là như thế anh em ạ. Chứ còn nếu mà một bách một phát và chơi được hết tất cả các bộ thì tôi cũng sẽ không phải chuyển bách nhiều. Đấy tôi tôi chỉ chơi một bách thôi. Nhưng mà bởi vì à, nó không thể là nó đáp ứng được hết. Chính vì thế là tôi sẽ phải chơi rất là nhiều bách ở trong những cái content của tôi. Bây giờ chơi cái gì nhỉ? Trong trận đấu này chơi cái gì? Bây giờ ra con rồng nữa là chơi được rồng mết này. Đây chơi 5 rồng 6 mét không 5 rồng 9 mét tối thượng Nhưng mà không được Đang không cầm cái bách tam sát pháp long Đang cầm bách ngọc thụ lâm phong Thì không có bộ 5 rồng Không chơi được anh em ạ Nếu mà bây giờ chơi ừ, Water Spirit À Được nếu mà bây giờ chơi có thể chơi bí kỹ Anh em nhớ không? Anh em còn nhớ cái bí kỹ này không? Bí kỹ gì? <laughs> anh em nhìn ra chưa? ba sát thủ 3 mét 3 rồng tam pháp sát long đây chứ còn gì nữa Hay trận này chơi bí kỹ nhờ Phải nhắc lại cho anh em biết cái bộ bí kỹ của tôi Nhắc lại cho anh em không quên Đấy phải nhắc lại cho anh em biết tác giả của nó thôi không là đến lúc mà mà mà, mà nhiều lần gặp rất nhiều người chơi cái bộ line up này của tôi ở trong game nhá tôi phải nói thật với anh em là không dưới 10 lần gặp cái bộ ờ, người chơi ờ, cái bộ, tam pháp sa long mà coi như là không thấy chào hỏi gì luôn vào rõ ràng là gặp tôi ở trong game nhá hẳn hoi nhá không có một lời chào buồn rất buồn luôn đấy <clears throat> trong khi rõ ràng là đang sử dụng cái line up của tôi để chơi Thế là chắc là hôm nay phải chơi lại cái bộ này <laughs> Hôm nay chắc chắn là phải phải phải nhắc lại cho anh em nhớ là cái bộ này mới được Mà cái trận này nhá Có cái thằng mà nó đang chơi cái bộ bắc game đấy Đấy có thằng nó đang chơi bắc game Cái bộ live blade live kẹp với cả 6 bit bắc game mà vẫn chưa thấy chào Nếu không chào hỏi thì luôn Thật đấy mà rõ ràng clip mới ra hôm qua nhá Mà sử dụng cái clip này tôi nghĩ là Là chơi cái đội hình giống như clip thì chắc chắn là, là, là sẽ phải là biết rồi không thể nói là không biết được Không thể nói không biết tôi được Hay là tự nhiên mà nó lòi đâu ra một cái Cái cái cái, ờ, người chơi hệ coi như là tâm linh Biết được cái bộ này Đùa thật sự là như thế luôn Phải dạy cho nó mới phải học mới được Uống nước thì phải nhớ nguồn Đây mình sử dụng live up của người ta Gặp người ta ở trong game Nếu hay nói gì đùa Cay không anh em Cay đấy Cay tôi bắt đầu thấy cay rồi đấy Thôi được, trận này tôi sẽ sử dụng một cái bộ bí kỹ của tôi để đấm một cái bộ bí kỹ khác của tôi <laughs> Đúng không? Thật là như thế Dã man Rồi ok ok ok Nào thì sử dụng tam pháp sát long để đấm uh, ờ, Live Blade Live Bắc Game Anh em thấy ok không? Test sức mạnh luôn nha anh em nhá Để test sức mạnh luôn để xem liệu rằng tam pháp sát long có ăn thua gì không Đấy, có rất nhiều người đợt trước là cũng gọi là lắc đầu khi mà tôi ra bộ này lắc đầu Chê Chê là bộ tam pháp sa long của tôi là nó yếu Ui rồi ôi Yếu hay mạnh thì nó còn tùy người cầm anh em Nhá Không phải là là cứ ai cầm là nó cũng mạnh đâu Khổ Đâu phải là ai chơi nó cũng như nhau Không nha anh em nhá Đấy, nhất là không phải là tôi chơi <laughs> Cứ để tôi chơi xem nhá Đấy, tôi chơi nói thật với anh em là những cái clip tôi ra Tôi chơi những cái clip y hệt luôn <clears throat> Thậm chí là cả cái bộ 6 ra xin nhá Rất nhiều anh em ở trong clan GTD ấy là còn chê cơ Còn chê cái cái cái cái, ờ, cái bộ 6 ra xin mà roll ở 7 của tôi ấy Là còn chê là là còn là chê là yếu không thèm chơi Đấy nhưng mà tôi mà tôi vác vào tôi đánh ở trong content tôi đánh uh, content 1 vs 7 tôi đánh vẫn ok luôn Rất ok Chả qua là vì làm sao Bởi vì là anh em chưa chơi vào Anh em chưa biết được thôi Anh em chưa biết được sức mạnh thôi Còn tôi là chính là cái người mà tôi nghĩ ra Tôi nghiên cứu ra Tôi chơi Đấy Tôi đưa ra để anh em chơi Thì rõ ràng Tôi là cái người phát minh ra Thì nó phải đánh Nó phải rất là thông thạo rồi Nó phải đánh rất là hay rồi Ở cái bộ đấy rồi Đấy còn anh em mà muốn chơi hay Muốn chơi thông thạo Thì đương nhiên anh em cũng phải luyện thôi Anh em cũng phải tập rất nhiều Đấy Thậm chí là anh em cũng phải tham khảo rất nhiều thứ đấy Chứ còn nhiều khi là tôi cũng không tiết lộ hết ở trong clip là tôi nhiều cái là tôi không tiết lộ hết đâu Đấy, nhiều cái nó thuộc về gọi là bí kí thì có những cái là anh em phải tinh ý anh em nhận ra <laughs> Còn tinh ý như nào thì cũng phải để ý vào từng tí một Xem clip phải xem gọi là từng tí chứ không phải xem tour Đấy thì mới biết được là tại sao, cái lý do vậy làm sao Nó có rất nhiều cái lý do đấy anh em ạ Nó có những cái key gọi là quan trọng ở trong cái đội hình đấy Mà nếu mà xem lướt ấy, xem lướt qua thì không biết được nhiều khi ờ, tôi cố tình tôi giấu mà Anh em hiểu không <laughs> Giấu thì làm sao mà lướt qua mà biết được Đấy phải còn phải là Có ông xem đi xem lại tới 5 lần thì phát hiện ra Đấy mà tôi đề nghị các anh em mà đã phát hiện ra nhá Tất cả các anh em mà ngộ ra chân lý ấy, Thì đề nghị các anh em là không có tiết lộ Không có coi như là spoil ở trong game nhá anh em nhá Spoil ở trong ở dưới phần kênh chat Đấy để cho người khác là người ta tự tìm hiểu Đấy còn nếu mà anh em tôi cũng nói luôn nhá Các anh em spoil ra ấy Đấy, anh em đừng có cậy là các anh em hơn người khác là ở cái chỗ là anh em là là đóng hội viên là anh em biết được hơn người khác nhé hoặc là anh em biết được ấy. Anh em xem kia anh em biết được ấy, anh em hơn người khác ấy thì anh em tôi nhắc trước nhá là nếu mà anh em spoil ra ấy là tôi sẽ xóa comment luôn nhá. Đấy tôi nhắc trước cái điều đấy. Bí ký thì đương nhiên rồi, nó chỉ dành cho người tông huyết chứ không dành cho bò lạc anh em nhá. Có nhiều người là vào đây xem thật nhanh để biết được cái đội hình để ra để có thể chơi. Đấy và tôi rất là cay những cái thằng mà nó chơi cái line up của tôi và nó không vào trong game nó gặp tôi là đéo chào Tôi cay lắm <laughs> Mà thậm chí là nếu mà tôi kể cái câu chuyện này thì anh em sẽ hiểu ra cái lỗi lòng của tôi ngay Đấy là có những cái thằng ấy mà nó vào nó chơi cái line up của tôi ấy Xong rồi là nó đấm tôi Xong rồi nó gáy anh em ạ à. Úi dồi ôi Cay không vui cay nào nó cay bằng cái cay đấy luôn Anh em thấy không Đấy nó, nó muốn chứng tỏ là gì là Nó chơi cái line up của tôi mà nó chơi hay hơn tôi Đấy nhưng mà nói thật với anh em là cái lúc mà nó chưa khỏe nó chưa đấm vào tôi thì đéo bao giờ thấy gáy mà cứ đến lúc mà nó đấm vào tôi bay bầu là nó gáy to lắm ôi rồi ôi nó cay những cái lúc đấy chỉ muốn xóa luôn game luôn anh em ạ à. cày vãi đái luôn thề đây à trận này thằng này có chơi sát thủ không nhở nếu mà trận này có sát thủ thì cũng hơi sợ đấy nhá bộ tam pháp sát long mà muốn chống được sát thủ thì phải lên 10 cơ Đấy mà lên 10 thì, thì thì cũng hơi khó bởi vì cái bộ này thường là chơi ở level 8, level 9. Thực ra lên level 10 trong cái đội hình này thì nó cũng rất ít khi lên level 10 anh em ạ bởi vì cái trận đấu ấy thường là đánh ở level 9 là nó đã hết game rồi Mấy khi lên level 10 đâu Đây rồi gấu lên được hai Ok gấu lên hai sao thay con này vào đó Bây giờ thì cứ phải roll ở level 8 để ờ, full 2 sao đã Thậm chí là 3 sao luôn đấy chứ 3 sao Kiếm Dragon Glide vẫn chưa ra Trận này hơi đen đấy nhá để là round 20 rồi đấy Round 20 rồi đấy anh em ạ Thunder Spirit vẫn một sao Mà vẫn mới có một con Một con Thunder Đấy già chưa ra Già chưa ra Dragon Clay vẫn chưa ra Chuyện này đen Đây rồi già đây rồi Vừa nhắc đến xong Đây tạm thời như này đi Nếu mà như này thì chúng ta thắng Chúng ta sẽ có sách Trận này cho hơi nhiều cái cái trượng phép ấy Cho hơi nhiều trượng phép Ok Dừng lại ở 8 roll thôi anh em nhá Không vội, không vội Trận này ba Goblin đấy ba là Goblin và có vẻ như Goblin khá xanh ăn nổi thằng này không ăn được không ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được có sách có sách có sách hài quá rồi gấu này đây rồi ui rồi một con nữa thunder thunder đương nhiên sẽ phải lui run cái nữa ui rồi Run cái nữa Ui chết rồi Run cái nữa Ok Dragon Clyde ra ở này Từ từ nhá Bán con này đi Thiếu một slot Dragon Clyde Quên mất anh em ạ Lẽ ra phải bán con Park đi Chắc là này lóc lại thôi Chứ tôi không bán con Unicorn đâu Unicorn nó sắp có gấu ba rồi Phải giữ lại con Unicorn Để nuôi con gấu lên ba sao Rồi, từ từ đã, tiền tích đã, tích lên đã anh em ạ, tích lên đã. Rồi. Bây giờ chỉ cần là Thunder lên được 2 sao, vứt flame đi là được. Là chúng ta đủ bộ ở level 8. Chuẩn bài rồi. Máu còn 48 máu, tôi nghĩ là vẫn rất là ok. Tầm này thì vẫn nói chung là vẫn ổn. Trận này là có Warrior, có Goblin, có Assassin và có Beat cái thằng Beat là nó chơi cái bộ Bắc đấy Chơi cái bộ Bắc game nên là cái thằng đấy là cũng chưa biết được là liệu rằng cái bộ này có ăn nổi không à. Tôi cũng chưa thử bao giờ Không biết là cái tam pháp sắt long này nó ăn được cái bộ Beat kẹp với cả cả, cả, cả Live Blade Live không nhở Trông có vẻ hơi căng đấy Bộ này thì nói chung là nó khá là mỏng Trận này có cả thằng chơi uh, phe giờ à chín phe rồi mà đi rồi thằng đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi hay quá cáo này con cáo này cũng chơi nhá ba assassin ba assassin level 9 từ từ đá từ từ đá từ từ đá từ từ đá bình tĩnh bình tĩnh không khô máu anh em nhá không khô máu đủ bộ một cái là là là, là thay vào rồi Chứ còn không có roll khô máu Tầm này thì phải 3 sao anh em ạ Giữ 50 tiền roll thôi Bộ này chơi là chúng ta sẽ chơi ở level 8, level 9 là chủ yếu Chứ còn không lên 10, không xác định lên 10 Thế nên là cứ dừng lại roll thôi Bởi vì nó đã mạnh ở cái level này rồi mà Đấy Ở level 8, level 9 là có thể cân được rất nhiều đội hình rồi Ở trong cái thời điểm uh, cuối game là vẫn có thể đấm được Giữa game thì ờ, nó ok Đấy, Goblin thì chắc chắn là ăn được Yên tâm, Ăn được không Đừng bảo không ăn được thằng Goblin nhá Ăn được chứ Ăn được Ăn được Ok Nhưng mà không có sách Round này thì tôi sẽ không làm gì cả Không roll nha anh em nhá Tích tích tiền Bởi vì là cái tiền này nó càng nhiều thì roll nó càng dễ ra Đấy tôi chia sẻ anh em rất nhiều lần rồi Chúng ta có cái lượng tiền nhiều ấy Thì chúng ta sẽ roll nhiều Chúng ta sẽ càng dễ ra bởi vì hai lần roll ấy Nếu mà chúng ta bỏ qua là nó sẽ không ra cái đao tiếp theo Rồi bây giờ là cái đao quái thì tôi cứ tích tiền nó Không làm gì cả anh em ạ Rồi thêm một quyển sách nữa Liệu rằng có thể chơi được uh, Kiếm được uh, đủ sách để có thể lên được ờ, level 11 không nhỉ anh em nhỉ 12 cuốn sách Lên level 11 Nếu mà chúng ta thắng thì chúng ta vẫn có thể là kiếm được sách đấy Bây giờ mà form đội hình mà già 2 này Mà Dragon Clay 2 sao này gấu ba này Đấy, Thunder Speed 2 sao thì khả năng là vẫn có thể kiểm sách được mỗi round Thôi, cứ roll ở level 8 thôi anh em nhá Cứ roll ở level 8 thôi Roll đến khi nào mà nói chung là có con lên 3 sao thì mới bắt đầu áp cấp Khả năng là có con rồng mập nó sẽ lên 3 sao đầu tiên đấy Đây rồi Tha hồ tiền mà mà mà, mà roll anh em ạ Cáo này Đây rồi ok nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh thunder hai ok đây rồi rồi từ từ từ từ từ từ từ thôi thôi thôi phanh phanh phanh anh em ạ bình tĩnh bình tĩnh bán con cây đi ok rồi thunder spirit lên được hai sao cho vào thôi cho vào thay cho Flame mà được rồi Thôi thế thì thôi Sách này chỉ dùng để up cấp lên cấp 9 thôi anh em ạ Không lên được level 11 rồi Mới xác định không lên level 11 luôn nhá anh em nhá ủa bây giờ mới để ý đéo có đồ này Đéo có đồ luôn ạ à. Đen nhờ Không có đồ cam anh em ơi Chết tôi rồi Không có đồ cam Bây giờ tôi mới để ý Toàn rồi Không có đồ cam thì làm ăn gì đây mẹ Sợ thật Water Spirit này Có gì không? Có ghép được cái gì không? Có ghép được cái gì? Đéo ghép được cái gì luôn Ghép được cái chém lan nào Ghép được cái chém lan Không, chém lan ghép làm đéo đi Ghép gậy gai, gậy như ý anh em ạ Ghép gậy như ý Để đấy, ghép gậy như ý anh em ơi Chém lan bây giờ cáo vẫn còn cáo một thì, thì, không không không chơi được Không chơi được anh em ơi Anh em nhá Đấy để đấy ghép gậy như ý đó Rồi Cứ bình tĩnh 27 máu Thực ra thì cũng đéo bình tĩnh nữa rồi anh em 27 <laughs> máu đây anh em Còn 27 máu thôi Lọt một phát nữa là chắc là phải xả hết tiền thôi 9 warrior Ok 9 warrior ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không đéo ăn nổi này bị đẩy nhiều máu luôn chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn 16 máu à, càng đấy thôi phải xả hết tiền rồi anh em ạ khô máu rồi anh em ơi thunder cáo lên hai này một con water spirit nữa cây ok gấu đây rồi cho con cây nữa Warcoxet, Warcoxet, Thunder Lại thêm con Thunder nữa Warcoxet, Warcoxet Ui ôi, đây rồi, đây rồi, đây rồi Giải phóng, giải phóng hay chưa Đấu lên được ba rồi Ui, vẫn, vẫn, vẫn, vẫn thiếu một slot Phải rút tiếp Ra Ui, ra, ra, ra, ra Hay quá, đây rồi Water Speed lên được ba sao Được rồi ok rồi, anh em ơi Ui, may quá Sống nổi không đây, sống nổi không đây Sống nổi không đây, sống nổi không đây Ui, gặp Goblin Ăn được không? Đủ bộ ở đấy Có ca lông có bom rồi Ăn nổi không, ăn nổi không, ăn nổi không Ăn được, ăn được, ăn được Hay quá Ăn được, ăn được Có sách, có sách, có sách, có sách Được, được, được, được Rồi Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh Cái giai đoạn này lại phải bình tĩnh anh em ạ Giai đoạn này lại phải bình tĩnh Con già đen nhờ anh em nhờ Già nó đéo lên được hai sao Đen thật Anh em ạ, đen thật sự luôn á Bây giờ con gánh kèo nó đang là con Water Spirit này sáu cuốn sách rồi đấy Thôi sách này cứ để lên 9 thôi anh em Sách cứ để lên 9 thôi Nhưng mà tôi tôi vẫn muốn là tôi sẽ Sẽ roll con già đã Hoặc là con con con rồng mập lên được hai sao đã anh em ạ À lên được ba sao đã Rồng mập lên ba sao cho nó ổn đã anh em ơi lên nhớ là cái thằng mà mà nó chơi cái con line Bloodline kẹp 6 bit là nó đang top 1 nha anh em nhá. Mẹ nó nó, nó chơi bắc game nó, nó khỏe quá anh em ạ. Nó dựa vào cái bắc game mà nhiều anh em bảo là cái thằng này nó nó nó, nó, nó sợ thằng 9 Warrior nhưng mà tôi thấy nó có sợ đéo đâu. Trông line Bloodline kẹp 6 bit trông vẫn là top kìa, top 1 kìa. Thấy Warrior có 9 Warrior mà thấy có làm gì đâu nhở Chả thấy coi như là xi nhê gì cả luôn ấy. Tôi tôi đã đấm được thằng 9 rồi này Mấy ông mà mà mà coi như là ờ, lý thuyết Lý thuyết giấy Bảo là cái bộ Live Blade Live kẹp 6 bit nó sợ 9 Warrior Mà nhìn cái trận này trông trông vẫn Roánh ở top 1 luôn Trông vẫn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tình cảm ờ, Vẫn Live Blade Live 2 sao rồi nhá Live Blade Live vẫn 2 sao nhẹ nhàng tình cảm ở level 9 rôn vẫn chưa thấy có cái vấn đề gì xảy ra với cả cái cái cái, cái đội đấy cả cái bộ bộ bộ bit kẹp với cả live blade line cả anh em ạ trong khi đấy là trận này rõ ràng là có 9 warrior đấy mà thậm chí là có cả ờ, bọn bọn goblin xanh nhá mà tôi thấy trông nó đánh vẫn nhẹ nhàng lắm anh em ạ chứng tỏ là bắc game rất mạnh bắc game rất mạnh không thấy sợ có lẽ tôi sẽ phải chơi lại để tôi, tôi, tôi test xem cái trận nào mà nó có 9 warrior cho anh em xem Chứ còn tôi thấy cái trận này tôi nhận thấy đối thủ chơi cái bộ đấy mà tôi thấy nó nhởn nhơ lắm Không thấy sợ 9 war đâu Ok Rồi lên 9 thôi anh em Cho hai con Thunder service vào hay cho cáo vào ngon hơn nhỉ Cho cáo vào khi ngon hơn Cho cáo vào là kích hoạt được hai cái Celesi kích hoạt được cả assassin lẫn bit nữa đấy mà cái cáo này nó clear được lấy đồ cho cáo ok dồn đồ cho cáo đó tầm này cáo gánh bây giờ cần cái chém lan nữa là ngon ừ bây giờ kiếm cái chém lan nữa cho con cáo được thiếu cái dao thôi là có cái chém lan một là được rồi cần chém lan một thôi anh em ạ Đây này Mày quá online Blitline của nó vẫn hai sao Đấy cáo chọc Ui Ăn được luôn này Ăn được luôn anh em ơi Ăn được không Ăn được ăn được ăn được Ồ Live Blitline chưa lên được 3 sao Vẫn có thể ăn được Nhưng mà lên nhớ là nó đang 50 tiền nha anh em nhá Nó đang 60 tiền ở level 9 Nó đang tà tà roll cái con đấy được 3 sao đấy Trong lúc đấy nó còn kiếm thêm được cả con ngộ không Các thứ lên 2 sao nữa cơ đấy, Còn thằng Goblin có vẻ bây giờ lại đang lên rồi Thằng Goblin có vẻ xanh đấy Trong khi đấy anh em nhìn kìa thằng 9 Warrior chính ra lại đi trước 9 Warrior chính ra lại đi trước anh em ạ Rồi Tạm thời bỏ con cáo ra bởi vì hai round tiếp theo chúng ta sẽ gặp 9 Warrior và chúng ta sẽ gặp Goblin thì cái con cáo này nó lại phế đó, nó gây đam mấy đâu Cho cái bọn đấy nó nhiều giáp thì cái con gây đam vật lý nó, nó phế lắm Chúng ta lại tăng cường thêm một con Spirit vào Đấy, Thunder Spirit xòe quạt khỏe hơn hai con xòe vào là clear được Ổn không? Ổn không bạn ơi Ui vẫn ổn luôn này anh em lại cắt chuỗi luôn Cắt được không? Cắt được luôn anh em ơi Hay quá Anh em thấy chưa? Cái đội hình của tôi chưa? chém lan đây rồi già lên được hai luôn hay quá anh em ơi có chém lan đây rồi có chém lan cho cáo cái này hay là ghép cái cúp điện không ghép chém lan anh em ạ chém lan chứ chém lan chứ hai cái chém lan luôn hai cái chém lan cho con cáo luôn anh em ơi chém lan một chém lan hai stack vào với nhau Rồi Tuyệt vời anh em ơi Đấy Rồi thằng 9 Warrior chết rồi Nên là bây giờ tôi sẽ gặp lại cái thằng thằng Beat Thì không sợ nữa Cáo này nó làm được Anh em yên tâm Cáo này làm được Đây rồi Live Blitz Live lên được 3 sao rồi nhá Live Blitz Live này Ôi rồi ôi vẫn ăn được Anh em thấy không Rồi tôi lấy một cái bộ bí kỹ của tôi Để tôi đánh lại cái bộ bí kỹ khác của tôi <laughs> Dã man thật sự Tất nhiên là cái bộ bí ký này nó xịn sò hơn Cái bộ kia nó cũng chỉ là cái bắc game Nó chỉ là tạm thời thôi anh em ạ Tạm thời thôi Cho đến khi nhà phát hành coi như là fix lại Còn cái bộ này thì nó khác Nó là chân lý anh em ơi Nó là chân lý tôi nghiên cứu ra Bộ này đánh ổn lắm anh em ạ Ở level 9 đấy ba assassin kẹp với cả 3 mét kẹp với cả cả cả hai bit kẹp với cả ba rồng và kẹp với cả hai spirit có thế thôi đơn giản thế thôi đấy mà anh em vẫn chưa biết cái bộ này nó lên 10 nó như nào đúng không anh em cũng chưa biết cái bộ này nó lên 11 nó như nào đúng không khó nhỉ bởi vì thực ra cái bộ này nó, nó ít khi nó lên 10 lắm anh em ạ <laughs> ít khi nó lên 10 đánh toàn đánh ở 9 là đã hết bố trận đấu rồi đấy mà tôi thì tôi vẫn dừng lại ở 9 thôi tôi vẫn dừng lại ở chín thôi đây nha live blade live có bkb nhá bkb nhá nhưng mà không ăn thua bạn ơi anh em thấy không con cáo chọt kìa cáo chọt phát con live blade live gần chết anh em ạ <laughs> dã man đấy đấm đấm với bọn bọn bọn uh, ờ, bit chơi bắc này anh em ổn không ổn quá luôn ơ ờ, nhưng mà thua cái cái thằng goblin kìa thế thì không ổn rồi thế chắc là phải lên 10 thôi lên 10 kẹp hai spirit vào hai Thunder Spirit vào để clear cái bọn bọn bọn Goblin không thì nguy hiểm. Goblin nó thắng là nó có tinh hoa mất đấy. Xong nó Calong 2 sao rồi thì bom 2 sao. Lúc đấy thì, thì thì chắc là cũng không đỡ được đâu. Cái bọn Goblin mà nó mắc binh thì thì khó lắm. Anh em cũng biết là Goblin thì nó là một trong những cái line up mạnh nhất ở trong game. Khi mà nó chơi 5 đô 3 sao thì quả thật là nó rất là khó chơi. Có lẽ là là là bây giờ roll việc roll ra là cái con Thunder này lên 3 sao nó khá khó đấy anh em ạ. Nên tôi nghĩ là áp cấp luôn, đưa hai con vào. Bây giờ có roll cũng chỉ ra ở rồng mập thôi. Thôi kệ đi, rồng mập tự ra. Chúng ta thiếu tới ba con nữa cơ anh em ạ. Ờ, rồi ghép cái hack. Còn hai con nữa. Có roll tiếp không nhở Còn hai con Thunder này. Kiếm 3 sao anh em Ôi kiếm 3 sao làm gì Anh em ạ à, lên được 11 rồi thôi up lên 11 luôn Up lên 11 luôn anh em ơi Lên được 11 rồi mắc binh rồi Chưa 11 con anh em nhá Đây rồi Ok Goblin Goblin ra được cái con con hai sao đấy ba tia có ba tia căng ấy đéo ăn được rồi căng quá căng quá Căng quá, ăn được không? Ơ, ơ, ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Lướt phát lưỡi nào. Ui rồi ôi, lướt như thế đi ăn cứt rồi. Tại sao lại lướt như thế? Trời ạ. À. Lướt quả lướt ngu quá anh em ạ. Tôi nghĩ là cái trận đấu này là là sẽ phải chung kết với cả Goblin đấy thằng ấy chết rồi cái thằng thằng thằng cái cái cái thằng uh, à, bit đi rồi không ăn được đâu thằng bit không ăn được bit đến đây nó là đến giới hạn rồi ok ra cuối cùng gặp thằng bit tôi chính là cái thằng đẩy thằng bit lại đi đấy ngộ không hai nhá ngộ không hai rồi đấy live blade live bị hack cho tỉnh dậy thì chết ồ tỉnh dậy thì chết bị dòng mập nó phun vào đéo nhấc được tay luôn anh em ạ ok rồi xong rồi đấy bây giờ sẽ là tôi và cái thằng thằng thằng thằng, thằng uh, solo ăn nổi không à? khó nhỉ Goblin máy bay 2 Rồng mập 3, 3 sao được Rồng mập 3 sao được Chơi được chơi được chơi được đây cho con này vào có thêm Exit này Ok Hay là Doom Cho Doom vào ngon hơn không Thực ra là, là cho Doom thì cũng chỉ Doom được một con thôi Doom được con bom hoặc con máy bay hoặc con ca lông thôi Mà cái vấn đề ở đây ấy, nó là cái con Doom này Nó là cái con Doom không có đồ anh em ạ Là con Doom một sao Và khả năng tung trưởng trước khi chết là rất ít Đấy mẹ bị hack kìa Không ăn thua rồi Đấy là chưa kể con Water Spirit quả lướt rất ngu luôn Lướt đéo dính được vào con nào luôn Ố <laughs> Ăn này Vẫn ăn này đấy thế đây anh em ạ à. line up là vẫn gọi là uy tín luôn vẫn rất là uy tín nha anh em nhá line up vẫn rất là uy tín cái round trước ấy là cái con Doom nó còn không tung được trưởng cơ Mà tôi vẫn thắng được Thế thì cái round này khả năng là vẫn có thể thắng được đấy anh em ạ Round này khả năng vẫn có thể thắng được Nếu mà Doom đúng trúng được vào con cá lông Cái thằng này nhá không những nó ra được mấy cái con 5 đô nhá Mà nó còn ra được mấy cái con còn còn còn một tiền với hai tiền cũng lên được ba sao hết anh em ạ cứng vãi cả thái luôn đùm này hay quá đùm được vào ca lông này Thế thì ăn rồi Thế thì ăn rồi bạn ơi Thế thì ăn rồi Thế thì ăn rồi ok ok Cái gì đây ok Ui đồ con này có thế giới quá anh em ạ Nó đấm tay mà nó còn chết được nó đấm tay nó chết được cái con water spirit phun đổ của tôi sợ thật sự giờ làm nào nhở cho ca lông vào ca lông thì cũng ca lông một thì có ăn thua gì đâu con ca lông này nó là còn không phải trong cái bộ goblin cũng không có hai tia nói chung là cái con này thì tôi cũng không có ý định là, là dùng bây giờ ra được máy bay thì ngon anh em ạ Bây giờ chơi ấy là phải phải phải máy bay Máy bay thì cho vào đây Kẹp vào Thay cho con Doom Ổn không? Mảnh linh hồn Không ghép được Ui lại một cái cái cái MKB nữa này Hai cái MKB à Thôi thì lắp một cái cho con rồng thôi Chứ còn bây giờ biết làm nào một con thunder spirit nữa một con nữa rồi ui giời thôi đồ chia ra cho cáo với cả rồng chống hồi máu đi cũng tốt thôi cũng cũng cũng dùng được nói chung là cũng là cái món đồ dùng được anh em ạ đúng chuẩn tí nhá ui ôi nó lấy bờ linh nó lắp cho con ca lông rồi thế thì căng quá thế thì căng quá ốp ăn được không ăn được đấy ăn được này hay quá vẫn ăn được anh em ơi ui cái đội hình uy tín anh em uy tín trước kìa ui rồi ơi đây rồi đợi mãi đây rồi anh em ơi liềm hy vọng đây rồi chiến thần thunder spirit cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi chuyển đồ thôi chuyển đồ thôi chuyển đồ thôi chuyển đồ thôi chuyển đồ thôi chuyển đồ thôi anh em ơi đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi Tôi cần là cần con này này Con này lên 3 sao này lấy là không dừng lại ở 8 và roll là cũng là hơi sai đấy May quá, lên được 3 sao anh em ạ Cơ hội đây rồi Ăn được không Round cuối mày bờ linh vào đây Ồ, hay quá Thunder Spirit nó clear hết rồi kìa Còn mỗi cái con ca lông thôi thế thì mày chết <laughs> ui rồi ui anh em thấy chưa căng không quá căng luôn line up của tôi nói chung là nó rơi vào tầm bí kíp đấy anh em ạ chấp hết tất cả mọi thể loại luôn ở trong cái con game này luôn quá bất ngờ trước cái sức mạnh của cái bộ này anh em ạ đùa thật là như thế luôn đấy ngay bản thân mình ờ, coi như là là nghĩ ra nhưng mà cũng không ngờ là cái sức mạnh của nó nó lại mạnh đến như thế ôi ngày mai rồi cuối cùng là chắc là có khi nào các anh em lại bỏ hết bắc game để anh em chơi cái bộ này không nhỉ nghỉ lắm anh em ạ à. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi à, Nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Nếu anh em chưa xem Bắc Game anh em có thể xem Bắc Game nhá Một cái Bắc mà rất mạnh trong cái thời điểm hiện tại Nhà phát hành chưa fix đâu Anh em xem anh em chơi còn kịp Và anh em cũng có